thuyền coi ai động xào tay khăn nhìn xương te ló sai banh ngơi lầu kín nói ổ tố khen lại te lò te lò te lò te lò nòng ơi bàn nướng tay hâu muôn kim chiêng xương cống tập muôn bản muôn mương bò mẹ chôm mừng hào chun mần dưng bàn nướng tay hâu hắc âu căn in sẽ muôn khắp còn tì mơ trên lầu hào chân trống chiêng phù tây hầu bóc bụng bó cay bó mặn ngơ lại sang nông sao tây anh anh khăn lại nông là ai ơi sai là nhìn ơi hà ôi trống phù tây hầu dây kinh khẩn lại vẫn cầm lại ê bi muôn mà lại trên lầu chép trống chiêng phù tây âu hành nơi liêu in chiêng tôi ai nong xào tay khăn nhinh xương tê ló sai bánh hơi Lầu kim nói ổ tô khen lại Tê lò, tê lò, tê lò, tê lò lòng ơi bản mương tay hâu muôn kim chiêng sương công tập muôn bản muôn mương ô mẹ chôm măng hào chươn mặn dân bản mương tay hâu hắc âu căn in sẽ muôn khắp toàn pì mơ trên lầu hào chươn chôm chiêng phù tay hâu bó bụng bó cay bó mặn mưa lại sân nông xào tây anh anh khăn lại nông là ai ơi sai lại nhìn người à ôi trong phủ tây âu dây kinh khẩn lai ngân cắm lai ế bi muôn mà lại trên lầu chép chung chiêng phủ tây âu hành nơ chiêng ma hót liều bó bùng bó cay bó mặn đưa lại sang nong sao tây anh anh khăn lại đồng là ai ơi sai là nhìn người hao à chép trong chuyện phủ tây âu hành ngơ chuyện ma hót liều chiêng mà ai trắng tây giang dù tây hầu dù lại lìn lại mương dù yên bái điện bên lai châu dù nghệ an thanh hóa sơn la hòa bình phủ tây hầu hào hân toàn chiêng nỡ, nâng sông xám nâng sông xám mới lộc bí nớ bò mè hâu nớ đứng sống sam đứng sống sam hào chướng giết kim phát tai mà cưng ó map bí mới giết sáng cờ lầy bia sáng cờ muốn lầy toi lang ngắm nương sống sam nương sống sam kín lẩu chôm măng chôm bò chôm mè chôm hở con tay hơ giúp phen lên kín chiêng mắt muốn nấp bò mè nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ chiêng ho chiêng ho chôm hở ai em hào khăn mặt dứng chiêng ho chiêng ho chôm hở bò mè giết kín phát tai chiêng ho chôm ơi ai ta khai lại không lại ngân đông nung đu làn ép giỏi xưa chia ngót chia ngót bên đi ai nơ nóc xả khăn nhính chia ngót chia ngót ai em mong tông em lý lục bận chia ngót khắp mưa ai im chiêng toàn con buồn tập cống xe kín lầu cửa mau chi hót liều nóng ơi bó cay hứa bó tim xuân nóng là ai siêu lầu thả ai chờ chiêng mà ai chẳng bay ra phủ tây hầu du lại lên lai mương du yên bay điện biên lai châu du nghệ an thanh hóa sơn la hòa bình phủ tây hầu hào hân toàn chiêng nói sông Sam nướng sông Sam mới lầu bấy nớ bò mẹ hâu nớ nướng sông Sam nướng sông Sam hào chuyến giết kín phát tai mà khẩn ó mát bị mớ giết sang cờ lầy biết sang cờ muốn lầy toi lang ngắm nướng sông Sam nướng sông Sam kín lẩu chôm măng chôm bò chôm mẹ chôm hở con tay hâu giúp vẽ lên kín chiếng mắt muốn nớ bò mẹ nớ nớ nớ nớ nớ nớ nớ nớ hót chiếng hót chôm hở ai đếm hào khăn mặt dưng chiêng hót chiêng hót chôm hở bò mẹ giết kín phát tai chiêng hót chôm ơi ai ca khai lại không lại ngân ca màn lệ nơ nóng nung lu lan ép giỏi xưa chiêng hót chiêng hót bên nghĩa ai nơi nóng sáng khẩn nhính chiêng hót chiêng hót ai ếm mong tóc ấy lý lục bờ chiêng hót khắm mưa ai im chiêng tọt con muốn tập công xe kín lầu cờ mò cốt đây chung mơ chiêng hót chiêng hót chung mơ Chiêng hót, chiêng hót Chúng hợp bò mẹ dịch kín phát tài Chiêng hót chúng người ai ta khai Lại không lại ngân ca màn lầy nơ Nóng nung lưu lan ép rồi dư Chiêng hót, chiêng hót Bên đĩa ai nữa nóng xào khẩn nhín Chiêng hót, chiêng hót Ai đến mong cốc em ní lụ bờ Chiêng hót khắp mưa ai in chiêng Tọt con muôn tập bóng xe kín lầu cờ mâu Con tay hót Conta kín xăng kín khắc kín nó Trường pini kín xăng kín nhớ kín lầu Bópi mở dễ sang dễ hay dễ ná Sao phải sao hơn Baby sang cờ lệ dễ sang cờ bên hứa hay mệt nói dễ nói lệ ế dễ ế lệ lại mua quay tìm lang cảnh trang pin tô chu phủ chu hơn po mẹ con tay dễ kín phát tay mà khử nước po mẹ nơ Chôn chia Papi mới dưới xăng Dịp hay dịp ná sao phải sao hơn Baby sang cơ lệ dịp sang cơ pin hứa hay mít nói dịp nói lệ ế dịp ế lệ lại mua quay tiền lang thành trang pin tô chu phủ chu hơn bò mẹ con tay dịp kìm phát tay mà khử nước bò mẹ nơ Chôm chiếc vì nòng ơi, in là ơi, sao nòng thảo chun mần dưng bàn mương tây hâu hạc âu căn in xé muôn khắp còn tì mơ trên lầu hào chun chống chiêng phù tây hâu bóc bụng bó cay bó mặn ngưa lại sang nông sao tây anh anh khăn lại nông là ai ơi sai là nhìn ơi chiêng phủ tây âu hành nơ chiêng ma hót liêu Bay in chiêng tôi ái nông xào tay khăn nhinh Sương te ló sai bánh hơi đầu chim nói ô tô khen lại tê lò tê lò tê lò tê lò lòng ơi bản mương tay hâu muôn kim chiêng xương không tập muôn bản muôn mương ô mẹ chôm măng hào chươn mặn dưng bản mương tay hâu hặc âu căn in sẽ muôn khắp còn vì mơ trên lầu hào chươn chôm chiêng phù tay hâu bó bụng bó cay bó mặn hứa sang nông sao tây anh anh khăn lại nông là ai ơi sai là nhìn người hà ôi trong phủ tây hâu dệt kinh khẩn lại ngân cắm lại ế bị muốn mà lại trên lầu chép chung chiêng phủ tây âu hành nơ chiêng ma hót liều bó bùng bó cay bó mặn đưa lại sang nông sao tây anh anh khăn lại 还有。 biết sáng cờ lầy biết sáng cờ muốn lầy toi lang ngắm nước sông xám nước sông xám kín lầu chôm măng chôm bò chôm mè chôm hở côn tay hơ giúp ven lên kín chiêng mắt muốn nấp bò mè nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ chiêng hót chiêng hót chôm hở ai em hào khăn mặt dưng chiêng hót chiêng hót chôm hở bò mè dịch kín phát tai chiêng hót chôm ơi ai ta khai lại không lại ngơi chiêng hót chiêng hót ai em mong tông em đi lục bậc chiêng hót khắp mưa ai im chiêng toàn con buồn tập công xe kín lầu cửa mau xếp sang cờ lầy biết sang cờ muốn lầy toi lá ngắm nước sóng sam nước sóng sam kín lầu chôm măng chôm bò chôm mè chôm hở côn tay hơ giúp phèn lên kín chiếng mắt muốn nơ bò mè nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ chiếng hót chiếng hót chôm hở ai đếm hào khăn mặt dưng chiếng hót chiếng hót chôm hở bò mè dệt kín phát tài chiếng hót chôm người ai ca khai lại không lại ngân ca màn lầy nơ nóng nung lu lan ép rồi xưa chiêng hót chiêng hót bên mía ai nơi nóc xả khẩn nhín chiêng hót chiêng hót ai ếm mong tống ai lý lục bự chiêng hót khắp mưa ai im chiêng tọt con muốn tập công xe in lầu cờ mò cốt đây hô chung mơ chiêng hót chiêng hót chung hở ai ếm hào khẩn mặt dứt chiêng hót chiêng hót chung hở bò mẹ dệt kìm phát tai chiêng hót chung ơi ai ta khai lại không lại ngân ca màn lầy nơ nóng nung lu lan ép rồi dư chiêng hót chiêng hót bên đĩa ai nữa nòng xào khẩn nhín chiêng hót chiêng hót ai đến mỏng tóc em ní lụ bợ chiêng hót khắp mưa ai in chiêng toàn con buồn tập bóng xe in lầu cờ mau cột tay hót ne con thấy phụ lơ cờ muôn trường pini kin sang kin phát kin nó trường pini kin sang kin nhớ kin lầu bỏ pin mới dễ sang dễ hay dễ ná sao phải sao hơn baby sang cờ lệ dễ sang cờ bên hứa hay mệt non dễ nói lệ ế dễ ế lệ lại mua quay tìm lạc cảnh trang pin tổ chu phủ chu hơn po mẹ con thấy dễ kin phát tay mà khử nước po mẹ nơ chôn chiêng pin nồng ơi đinh la ơi sao nồng ơi bạn ngưỡng chẳng dệt tia mương chẳng dệt tia bàn đủ làn phù mẹ cũng thấy phụ lơ cờ môn Trường pin ni kín sang kín phát kín nó Trường pin ni kín sang kín nhớ kín lầu Ó pin mớ dễ sang dễ hay dễ ná sáo phải sáo hơn Baby sang cờ lệ dễ sang cờ pin hứa hay mệt nói dễ nói lệ ế dễ ế lệ lại mua quay tên lang thành trang pin tổ chu phủ chu hơn bò mẹ con tay dễ kín phát tay mà khử nấp bò mẹ nơ Chôm chiếc pin nòng ơi, in là ơi, sao nòng ơi cài bay nong ơi con tay hâu công thả chiêng ai em mong công thả lu bay lăng mà hương toàn chiêng toàn pi mơ pi câu cài bay giết con thả ai nơ chưa chiêng ma hâu tốt con tó cần sự cò má bém nong là ai khăn nhìn nong sao tay toàn chiêng tôi ai nơ mở cờ máu chúc hờ cần đi lại bay muôn chúc hờ ai em ý ái nong nung đu làn bò mẹ con tay hâu o mắt vì mở hào chân dịch kìm phạt tai mà khừng quam hai bác sĩ quam đi hờ lầy mừng trường mở mừng lầy lầy bay mở nơ pi nong nơ xịp xong chỉ cài tay nóng ơi con tay hâu công thả chiêng ai em mong công thả lu bay lắc má hương toàn chiêng toàn phi mơ vì câu cài bầy xếp con thả ai nơ chưa chiêng ma hao tốt con có can sự có má bém nóng là ai khăn nhìn nóng xa tay toàn chiêng tôi ai nơ màn dân pi mất dệt kín mà khưng chua hơn dệt sang cờ lầy nơ dệt lầy bia dệt lầy lại bãi muôn con tay hâu kín lầu măng chiêng hào chân màn dân kín mét chén lầu ai em su mai su mi phở cờ muôn cần chua hơn dệt sang cờ lầy nơ dệt lầy bia dệt lầy lại bãi muôn con tay hâu pin lầu mắm chia hào chân màn dân kín mét chèn lâu ai em su mai su mi phật cờ mua 信任。 dệt dương ca bì bay lắc bàn lắc mương chiêng ma trăng chi lầy giảm hườn ngân căm lai ế cỡ bấu to tây hườn hâu vo cằn mưa san xíp căm hó khẩu tổm hườn hâu muốn lai chôm măng bì mơ mong cong hờ ai êm lại hanh nha chép xây lại nơ ai thầu êm nai làn rừng nắng lu làn nơ muốn trường bi mắng bắn con phủ lời cờ muôn nông sao ai mặc nông trắng khăn lại ô ma bi mơ nông sao ai nông bên mi ai muốn chờ ai em sông bàn sông nương trên lầu hao chân cho mang hở phủ tây hâu ca khai tăng lời ngân tiên lầy lai công hờ ai im lại hanh nha chết xây lại nỡ ai thầu em nai ai cu em ra hào chừng màn dưng nâng lu làn nỡ muôn chiêng pi mơ bắn con phủ lơ cờ muôn nông sao ai mặc nông trắng khăn lại ô ma pi mơ tay hầu chuông măng tì mơ nơ muốn chiến bi mơ bắn côn phủ lơ cờ muôn nông sao ai mặc nông trắng khăn lại o ma pi mơ nông sao ai nông pền mi ai muốn chờ ai êm sông bàn sông hương trên lầu hao clowns. bàn mương hâu lệ kín lệ dù yên hàn nhã lươm xìa hồ chí minh độc nòi chôm bao phung búa nhua chuông nga còm tô sắp tô xèo bên tây giữ giữ cặp bờ sông xào là là là là ơi chôm muôn hồ bóng xương liêu là là là là ơi chôm muôn hồ bóng xương liêu hay na hầu lấy pan mình chôm muôn hầu bom hay vừa dần bay hầu lấy mi kín chôm muôn hầu bom chờ liêu dần bay hầu lấy mi kín chôm muôn hầu bom chờ liêu kín khâu nhá lưng na kín pa nhá lưng nặng kết phát nhá lưng xia hay kết cây nhá lưng xia hồi lấy kín lấy dù yên han nhá lưng xia bàn mương hầu lấy kín lấy dù yên han nhá lưng xia hồ chí minh độc nòi chôm bóp mưa chuông nga còm tô sắt tô xèo bên ấy dẫn dứt cặp mưa sông xào là là là là hà ơi chôm muôn hậu bằng xương liêu là là là là hà ơi chôm muôn hậu bằng xương liêu lấy kín lấy dù yên hàn nhá lương xia hồ chí minh